nay mình lại có à, dịp đi về phía đông đây hôm nay mình đi sớm rút kinh nghiệm lần trước phát từ mình hôm nay mình mới làm lại một à, số chi tiết à, để cho nó việc à, điều khiển nó dễ dàng hơn à, tí xíu mình xong việc á à, buổi à, trời nó cũng sáng sủa mình review cho mấy anh em xem chung là từ lúc ờ, điều chỉnh là một chút xíu thì ờ, bữa nay mới là lấy xe ra chạy chạy xa luôn mình thì ờ, mình chỉ cho những xét được khi mà đi một hành trình dài mình mình không có mình không có cho nhận xét được nếu mà đi hành trình nó quá ngắn chuyện dòng à, cà phê này mình không nói được cho nên là là mình à, đợi có cái à, dịp mình đi xa rồi mình nói luôn để được tại vì cái cảm nhận nó sẽ cho tương đối uh, khác thôi tại vì đa số ờ, anh em mình ờ, chơi không phải lớn thì còn đi xa chứ đâu có đi ờ, gần gần cho nên nếu mà mình chỉ review cái cảm giác lái trong một cái hành trình quá ngắn thì nó nó không có sát với lại cái điều kiện thực tế mình sử dụng sáng sớm mà mấy anh đứng gác sớm ghê á giờ này đứng gác rồi Ồ, ờ, cảm giác lái này à, có vẻ tự tin hơn nè có vẻ phù hợp hơn với mình á được á không có thực sự là, là rất là muốn đi ra ngồi à, cà phê cuối tuần với anh em bên à, Ducati lắm luôn á mà mà chưa bao giờ mà ra được hết trơn cuối tuần nào à, tưởng đâu là không có việc rồi nhưng mà cuối cùng là nó vẫn phát sinh việc mà cái tập của mình là cứ có việc là giải quyết thôi chứ còn không có để đó được nó bực bội trong người nó không có thoải mái nó giống như là có cái món nợ phải trả vậy trả xong rồi mình thấy thoải mái làm gì làm nay mình có một cái hẹn ngoài Vũng Tàu lúc uh, ờ, 7 giờ rưỡi đến uh, ờ, 7 giờ rưỡi khoảng đến uh, ờ, 8 giờ vậy đó hy vọng là bữa nay không có đường không quá đông mà đường có đông hay không đông gì thì mà bây giờ mình chạy nó cũng hiền rồi Nói. không có thích uh, à, bon chen nữa thì sáng sớm uh, cái cảm giác nó thoải mái ghê sớm chở đồ ra nhớ à, mẹ mình à, hồi xưa sáng sớm cũng quẩy à, quẩy gánh ra ra chợ bán đồ nuôi mình học học đến hết đại học là nhờ cái cái à, cái gánh của của mẹ mình với lại à, ba là phải đạp xe cọc cạch cọc cạch đi mấy chục cây số làm làm việc chạy vì môi trường chạy bộ vì môi trường thứ bảy chủ nhật rồi có những cái ờ, có những cái ờ, sự kiện này cũng hay chứ vui chơi lành mạnh tinh chỉnh này của mình ok á nó hợp với cách chạy à, của mình với cách ngồi của mình chung là anh em mà chạy xe thì ừ, cố gắng à, mày mò một chút xíu à, về về tinh chỉnh số cái à, cấu hình của của xe một chút ha cũng không có gì phức tạp đâu trừ những món nó quá phức tạp cần à, chuyên môn và thiết bị công nghệ hỗ trợ thì mình à, đem ra ngoài gara của mấy anh chuyên nghiệp đó còn lại mấy cái món đơn giản mình tự mình nên tự làm ở nhà tại vì mình ờ, mình làm á cái mình ờ, mình chạy á mình mình biết là mình chỉnh cái nào nó nó đi đúng hướng mình muốn và cái nào không đúng hướng mình muốn còn giao cho thợ làm á thì thợ người ta làm đúng về mặt kỹ thuật đó nhưng mà à, nó sẽ không có phù hợp với cách dùng xe của mình dụ như mình à, mình chỉnh một cái món gì đó cái mình mình đi cái mình biết là ok chỉnh cái như vậy là nó phù hợp hay không phù hợp thì mình biết liền là về mình mình mình trả ra lại hoặc là mình nhích thêm chút nữa đúng không nó nói nôm nè giống như là mình chỉnh à, chỉnh cái côn tay á chỉ có mình chỉnh nó mới đúng nó mới đem lại cái cảm giác à, côn tốt cho mình thôi chứ còn không ai thầy thợ nào chỉnh đúng ý mình hết còn cái chuyện mình chỉnh đúng kỹ thuật hay không á là mình phải tìm hiểu để chỉnh cho nó đúng kỹ thuật thích quá thích quá dậy sớm để thành công ha <laughs> đúng rồi dậy sớm nó không biết thành công hay không nhưng mà nó cảm giác nó một ngày mới nó khác với mỗi ngày nhiều thử dậy sớm đi thử dậy từ 4 giờ 4 giờ rưỡi gì đó hôm nay mình 4 4 giờ rưỡi mình dậy này xe cộ thì đã chuẩn bị từ đêm hôm trước rồi kiểm tra ốc ác rồi hết trơn rồi sáng sớm dậy là cứ mặc áo vô đi thôi chạy lại đường này nó nó vắng hơn lần trước mình đi giờ mình dừng đèn đỏ chắc có người bảo mình khùng mình cũng không biết là đúng không đúng nhưng mà <laughs> đèn đỏ thì phải dừng tại vì à, mình à, mình không nghĩ thay cho người khác được Rồi cái cái đường mà khác người ta đâm ngang á người ta cũng nghĩ ở bên mình đang đèn đỏ chắc chắn là mình phải dừng cho nên người ta chạy hết tốc ga đúng không nên là mình đừng có <laughs> chủ quan là không có ai chỉ có là tai nạn nó dễ xảy ra nhất là lúc mà hai bên cứ tưởng à, cái tưởng bên kia nhường mình á nên xảy ra tai nạn thôi mình mình đi an giang mình mình đi đường bên bọn đi mình đi đường quốc lộ mà đường về mình đi đường bên trong đi từ à, à, cái cầu cầu gì bên đồng tháp mới mới khánh thành rồi ta à, à, cầu cao lãnh á cầu cầu bên cao lãnh đồng tháp bắt qua lâm thẳng một mạch về Sài Gòn rồi mình tới phà rồi ha mấy anh em đi à, Tây Bắc quá trời Không biết khi nào mình mới có cơ hội đi giống mấy bạn đó nè Các bạn đi mà thì mấy hai chục ngày không hỏi uh, à, CBC đi uh, anh Mai Nguyên về dựng clip xem thích thích ghê cái chuyến mình đi về An Giang à, trong buổi tối à, đường à, đường về miền Tây thì xe khách liên tỉnh chạy liên tục mà sửa đường là hỏng đường nhiều quá chắc là đặc thù là miền Tây là hay có cái mùa mùa nước á mùa nước nên đường nó bị ngập mà đường mà ngập và xe lớn chạy là hư liền là nó nó cứ hư liên tục à cũng là đi được đi đi tour mà miền tây này chắc mấy mấy anh mà đi sport là cực lắm mình thì mình đi cái con này thấy nó nó cũng tương đối là đa đa địa hình đó cho nên là nên nó không ờ, nó không xuất sắc như những con chuyên dụng nhưng mà nó lướt được chứ ở đó mà mình đi rồi một mà đi về miền tây chắc gãy lưng luôn á đường đẹp chưa à dạo này đi sáng sớm còn có sương mù nữa đất còn quá trời luôn chốt ở đây lắm nè chốt phải đứng này như đi về phía Long Hải những cái cây à, sake cây vàng ở đây gốc nào hôm nay nó to chỗ thì kiếm không ra chỗ thì mọc hoang Ờ, mấy cái đường ờ, lạ để coi nó phát triển như thế nào cạn này ngày xưa mấy cái chỗ này là người ta hay đi cầu hến cầu gì đó là chài cũng thú vị ha về trung tâm hành chính hay sao đây là nó có hai cái đường đường này là đi vô ờ, dọc vào biển còn đường này đường đi nhánh ngoài đi lại đường ờ, dọc vào biển đi lâu quá ha không có đi quay ra thì mình đi đường ngoài thì chỗ này nó đẹp lắm ba son nằm đây có một cái lâu đài xưa cũng di tích nè mà bỏ đến giờ luôn không làm gì hết resort Long Hải Hùng Biên Phòng Đó, đây bãi xe đây là Vinh Cô chỗ này ngày xưa cũng là một điểm check in ờ, dữ lắm đó các bạn trẻ trẻ ra đây là phải lên đây đây nó có cái đường nhỏ đâm ra cái đường nãy bờ biển cái đường này đẹp lắm nè lâu lắm rồi mới đi đường này thì còn đây xưa nó là cái khu cắm trại căn cứ núi Minh Đạm ừ, phát triển cảng rồi hay là đang xây dựng cái gì á 不会上啊。 correct